hẹn về xa đi khi quê hương hận thù đêm trong mặt trời từng mặt trời soi sáng ven đô ngồi biên thư gửi anh chốn đó lạnh đêm nay lạnh không phải lạnh vì gió thư đến từng nẻo người qua văn non đôi câu vùng về khi chưa được về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe Đường anh xuôi vì yêu đất sông Đường tôi đi còn yêu khắc khoải không ngừng Đời nhiều mơ nên vẫn mơ Khoảng cách đâu xa Cầm tay đợi chờ cho nên chót đã một lần ta biết ta tuy muộn màng nhưng mặn nồng ta bước chậm vào đường yêu nên chi ưu tư thật nhiều đôi khi hỏi lòng chuyện lâu dài yêu có vui không mình cho nhau thời gian trắng đó buồn hay vui đời suối bất chợt đâu ngờ hai người về xa Đi khi quê hương hận thù Đêm trong mặt trời Từng mặt trời soi sáng ven đô Ngồi biên thư gửi anh chốn đó Lạnh đêm nay lạnh không phải lạnh vì gió Thư đến từng nẻo người qua Văn non đôi câu vùng về khi chưa được về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe Đường anh xuôi vì yêu đất sông Đường tôi đi còn yêu khắc khoải không ngừng Đời nhiều mơ nên vẫn mơ Khoảng cách đâu xa Cầm tay đợi chờ cho nên chót đã một lần ta biết ta tuy muộn màng nhưng mặn lòng ta bước chậm vào đường yêu nên chi ưu tư thật nhiều đôi khi hỏi lòng chuyện lâu dài yêu có vui không mình cho nhau thời gian trắng đó buồn hay vui đời suối bất chợt đâu ngờ mình cho nhau thời gian trắng đó buồn hay vui đời suối bất chợt đâu ngờ quen đất lạ Nhiều đông lắm hạ Nỗi tiếp đi qua Yêu mong đàn Đời không dám tới Đành viết cho tôi Nhạc tình sao lắm lời Đơn vì thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nâng linh khô viết bởi câu ca vì tiền hay thiệt tha xin đối diện một lần bên tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi đến với tôi hãy đến với tôi đừng yêu linh bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương góp tiếng hậu phương ngoài kia súng nó đốt lửa đêm đen tầm đàn thấy tiếng em đơn vì thường khi nằm trên đất giặc Thèm trong hãi hùng Tiếng hát môi em Tiếng hát ngọt mềm Người nâng lính khô viết bởi câu ca Vì tiền hay thiết tôi yêu bằng hình hài đó không thôi Đến với tôi, hãy đến với tôi Đừng yêu linh bằng lời Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ Chợt lên ý lạ nên viết văn chương góp tiếng hậu phương ngoài kia súng nô đốt lửa đêm đen tầm đàn thấy tiếng em ngoài kia súng nô đốt lửa đêm đen tầm đàn thấy tiếng chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên rồi thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mặt giai nhân cho đời nghe bút ra lúc nửa đêm nhớ đêm lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm con đường tình sự nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thấy tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời nghe bút ra lúc nửa đêm nhớ đêm lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm con đường tình sự nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng đã thấy tên Còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm Nên khi vắng anh Đường đã thấy tên Còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi nay vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn ngày anh hai mươi tuổi em đôi tám trăng tròn đêm lành còn chăn đơn gối lẻ chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người tâm tình chiều nao trên phố nhỏ khi về lưu luyến mai phút hẹn hò bao thương nhớ từ đồ anh vui bước quân hành nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt ướt thương người tôi thương tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng độ bàn tay thon ngón nhỏ đan tay rắn sông hồ ta nhẹ dịu nhau như tiếng thơ phương này thương cho bo lúc đời chờ cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người tâm tình chiều nao trên phố nhỏ khi về lưu luyến mãi phút hẹn bao thương nhớ từ đồ anh vui bước quân hành nửa năm anh viết lá thư xanh bạo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt ướt thương người tôi thương tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng bàn tay thon ngón nhỏ đan tay rắn sông hồ ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bỏ lúc đời chờ ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bỏ lúc đời chờ vào cuộc gian nan để được đi và được nghe những bước xa thì thanh ngựa mặt nhìn trời khi rét mướt đêm đêm ngủ vùi bờ chân ướt vai sương tôi xin vào cuộc gian nan Chân mạc xa chẳng diệu ngon không gái tơ làm tình vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc đôi môi già cười đời khi tóc đang xanh vào lửa trăng lính thường cháy tôi cơm cá khô mùa canh múc vội Đêm ngang tầm pháo giặc Cuộc tình đèo dây tờ bên hiếm nguy Thế mà vẫn cười Tôi xin vào cuộc gian nan Mà bản thân gục ngà khi chưa biết yêu một lần để lại hận thù tôi tiếp nối khi quê hương mệt nhoài khi tóc đôi mưa tôi xin vào cuộc gian nan Trần mạc xa chẳng rượu ngon không gái tơ làm tình Vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc Đôi môi già cười đời khi tóc đang xanh vào lửa trăng linh thường cháy tôi cơm cá khô lùa canh múc vội đêm ngang tầm pháo giặc cuộc tình đèo dây tờ bên hiếm nguy thế mà vẫn cười tôi xin vào cuộc gian nan mà bản thân gục ngà khi chưa biết yêu một lần Để lại hận thù tôi tiếp nối Khi quê hương mệt ngoài khi tóc đôi mươi Để lại hận thù tôi tiếp nối Khi quê hương mệt ngoài khi tóc đôi mươi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 bản thân trở mặt Người yêu xa dấu tay ôm Lại người cho tôi biết buồn Nợ sau trở thành oan hơn Tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng Để được bình yên trên bước ngựa hoang Khi u hoài phôi phai ghi trong bài ca cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lạ chắp tay xin lạy đêm ngủ thật lạ mà lành đầy cô đơn buồn thịt ra ôm môi tình liêu trai cơn mê vụt trôi xa khỏi tầm tay để tôi nói ghét người yêu người cười thêm đau vết thương đời mang nhớ yêu đương nỗi nhớ bàng hoàng bản thân trở mặt người yêu xa dấu tay ôm lại người cho tôi biết buồn nợ sau trở thành oan hơn tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng để được bình yên trên bước ngựa hoang u hoài phôi pha ghi trong bài ca cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lạ ghi trong bài ca cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lạ gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi đó vẫn đưa đường ngược xuôi em ơi em ơi đường về quê xa mấy bước đường về quê xa mấy ngõ mà sao người nỡ bỏ quên đường trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường đưa em cuối nẻo cuối đường gió đầu non gió lọt đầu gành đường em đi đường nở hoa khắp luống cây trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường qua suối thăm chồng gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi đò vẫn đưa đường ngược xuôi em ơi em ơi đường về quê xa mấy bước đường về quê xa mấy ngõ mà sao người nỡ bỏ quên đường trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường hỏi tôi rằng Những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư Không tan theo cùng hư vô Không theo tháng năm phai mờ Tình nào tha thiết anh ơi Tình quê hương gợi sâu Tình tôi anh bền lâu Vì mãi đây tôi xa cách kinh thành mộng trường chinh khói binh vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh thôi nhé tôi đi áo vương bụi đường nhớ đêm phố phường người ơi lúc đèn buông đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô gieo khúc quân hành đưa tin người chinh phu đêm đêm ngắm trăng khuya nghe gió bay về ôm súng cầm canh trong sao trời lấp lánh tượng về đôi mắt cô nhân chiều xưa Đêm nay tôi nhớ đến anh Mơ về kinh thành Những chiều rõ lòng Ta đi trong lòng phố vắng Tâm tư qua làn khói trắng Mưa rơi ướt hai mai đầu Chuyện mình ai biết mai sau Để hôm nay ngồi đây Trời biển khu nhiều mây chờ chẳng thanh lên cao viết tâm tình chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau nhớ đêm phố phường người ơi lúc đen buông đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô gieo khúc quân hành đưa tin người chinh phu đêm đêm ngắm trăng khuya nghe gió bay về ôm súng cầm canh trong sao trời lấp lánh Tượng về đôi mắt cô nhân chiều xưa Đêm nay tôi nhớ đến anh Mơ về kinh thành Những chiều rõ lòng Ta đi trong lòng cô vắng tâm tư qua làn khói trắng mưa rơi ướt hai mai đầu chuyện mình ai biết mai sau để hôm nay ngồi đây trời biển khu nhiều mây chờ trắng thanh lên cao viết tâm tình chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau tôi về phép hai mươi bốn giờ tìm người thương trong người thương Chân nghe quen từng viên sỏi thương nhà Chiều nghiêng nghiêng nắng đổ Và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngó bao giờ Cửa tầm tư lá mắt Nên khi đối mặt chuyện bốn dương gian lần mất đưa ta đi về nguyễn thủy loài người mùa yêu khi muốn ngọ vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa ta đến vùng tuyệt vời Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi Người đi chưa đời sáng Đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui dù xuống Thương quê hương và bé nhỏ tình này Ngượng trong đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chơi đất bơ vơ tôi về phép hai mươi bốn giờ tìm người thương trong người thương Chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà Chiều nghiêng nghiêng nắng đổ Và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngó bao giờ Cửa tầm tư lá mắt Nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất Đưa ta đi về nguyễn thủy loài người Mùa yêu khi muốn ngọ Vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về Thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi ta đưa ta đến vùng tuyệt vời Đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi Người đi chưa đời sáng Đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui dù xuống Thương quê hương và bé nhỏ tình này Ngượng trong đôi mắt đỏ vì mình mười sáu giờ bỏ chơi đất bơ vơ Thương quê hương và bé nhỏ tình này Ngượng trong đôi mắt đỏ Vì mình mười sáu giờ bỏ chơi đất bơ vơ ban đầu ấy thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em ngõ đi chung một lối đôi khi định nói với em một lời tình muốn còn em chung bước đường về nào biết được khi nói lên nỗi niềm thì nẹo vào tim mở rộng hay khép môi thắm trao duyên cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi ngắm xe xuôi ngược lối kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng đợi chờ hồi âm để rồi cay đắng đến tay một thiệp hồng dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò tình yêu như hoa nở biết em yêu mà anh chờ từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói mà rồi biệt ly không một lần hé môi từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi gió thu lạnh ra bao nhiêu lá lá bấy nhiêu cơn sầu đau cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giấy nhắc bao đừng trách người đi sao lỡ nhịp đàn tình chỉ đẹp khi ai ân không chọn một lần vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm chờ một câu nói mà rồi biệt ly không một lần hé môi từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi gió thu lạnh ra bao nhiêu lá lá bấy nhiêu cơn sầu đau cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng dây nhắc bao nhiêu kỷ niệm đừng trách người đi sao lỡ nhịp đàn tình chi đẹp khi ai ân không chọn một lần vào thôi là lần băng giá khơi sâu tâm lần vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư